Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ăn một tí thôi Xin giới thiệu với các bạn, vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta chính là diễn viên trẻ Hoàng Trang Điều ạ, ta rồi, xe đạp cán, ô tô đâm, được chưa? Mà không biết cái thai của ai nhỉ? Ơ ờ, hay, mày hỏi tao, sao tao biết? Đùa, cả buổi sáng mà chị không hỏi cái gì á Chị cũng định hỏi Nhưng mà cô lấy tâm lấy tài Hỏng mắt rồi Hi hi Xin chào mọi người, mình là Hoàng Trang ờ, Hôm nay um, nhân một ngày Cũng ờ, <laughs> là ngày gì Nên rồi anh rủ mình đến ăn nhưng mà không biết là nó cho mình ăn món gì mọi người bởi vì chị Hoàng Trang là người rất là yêu thương mình ấy yêu thương mình không kém gì chị ổn cả không kém gì chị ổn cả thế là hôm nay mình sẽ mời chị Hoàng Trang đến đây để ăn những món ăn ngon với mình hôm nay thì trong một ngày Hà Nội đầy nắng và gió hơi nóng một chút <laughs> nên là chúng ta sẽ lập chị rất là thích đúng không Yêu hả? Ok Trường nóng ớt lộn Ngon mà chị Ừ, hot lắm đấy <laughs> Hot mà chị Phải hot chứ à, Và cụ thể là hôm nay chúng ta sẽ ăn set lẩu mini của Hadi Lao Ờ, nhưng mà, nhưng mà thật sự chị cũng hỏi là Ờ, Hadi Lao nó có ý nghĩa gì vậy? Em cũng không biết đâu, chỉ biết là Hadi Lao nó rất là ngon được nhiều người review ấy đấy là hôm em đặt cho chị đấy những cái gì ngon em sẽ cho chị ăn và trước mặt chúng mình là ba set lẩu mini của Hadilao và hôm nay thì mình đặt ba vị là vị cà chua, vị thái và vị mala kèm theo ba set lẩu này thì gồm có ba hộp cơm và Ờ, ba hộp ờ, ba cốc nước xí muội đó ờ, với ba nước chấm ba hộp nước chấm cho ba vị nấu khác nhau Mùa set này thì có giá là 60 nghìn chưa kể thuế VAT Thêm nghìn thuế VAT nữa là sáu mươi nghìn một set Đó. Và bây giờ thì hãy cùng chúng mình ăn một tí thôi Ok, chị muốn thử vị lẩu nào trước? Ừ, sở thích của chị thì truyền thống em ạ <laughs> là bị lẩu <laughs> thái ok chị nhưng mà bây giờ thì chị biết tại sao là hải đi lào rồi tại sao là hải đi lào này quý vị đúng <laughs> không em thấy nhá là ở đây bánh em nói kiểu rất là chất lượng một lớp này một lớp mà bọc thực phẩm ở ngoài ấy nhưng mà xong ngồi ở trong lại có một lớp nữa là chắc chắn và kiểu là như thế thì nó sẽ không bị đổ ra ấy đũa với thìa cũng vệ sinh kín luôn không phải kiểu mà kiểu bóc kiểu vỏ bằng giấy ấy, trông rất là kiểu thân thiện với mọi môi trường ấy mỗi tội là cái đóng gói lẩu này thì hơi nhiều nhựa nhưng mà không được thân thiện môi trường cho lắm <laughs> gọi là về vốn <laughs> Nhìn cái đũa này em lại liên tưởng đến anh Lâm chị ạ Tao đi với vai không? Em tân xanh ờ, ờ, em cũng vẫn bị một chút nhưng mà vẫn hơi là ngừng đây đây là gia vị của lẩu thái đó bằng cam cam như thế này em thấy kiểu vị nó không sộc lên như kiểu nhiều cái lẩu khác ấy nó không bị sộc cay ấy cái này giống kiểu muối ớt chanh ấy ừ cái này thơm này giống kiểu muối ớt chanh mà chấm hải sản ấy ăn đi trước đây trong này thì có nấm kim châm này có đây là viên chả cá wow. đây chắc là cũng là viên chả cá hay cái gì đấy tôi nghĩ cái này là đậu hay sao ấy không đây không phải là đậu đây là khoai tây à củ cải <laughs> nhìn nó giống củ cải đấy nhưng mà cho củ cải lên cảm giác hơi kỳ đây là đậu là đoán đậu nói chung là thấy mình thấy là một cái set 60 nghìn như này thì cũng khá là nhiều ấy mà so với giá hadi ăn ở tại cửa hàng ấy thì như này là rẻ nên rất là hợp lý chị ăn thử đi chị muốn biết cái này nó là cái gì <laughs> chị ăn thử em khỏi khỏi sự tò mò em sẽ thử nước lẩu trước vì kiểu nước lẩu là cái rất là quan trọng ừ. Uhm. đây là khoai tây thế là riêng thì vị ngọt hơn không chua mà cũng khá là đậm đà nhưng mà kiểu không không chua không cay lắm bởi vì mình là một người ăn khá cay là mình thấy nó không cay mà mình thích cái vị cay nhiều hơn mà chị thử cái nước lẩu ấy em thấy nước lẩu ấy nó rất là ngọt ấy cay một chút với cả cái này em thấy là không cay em thấy là bình thường ở thái thì nó sẽ thêm về vị chua nhiều hơn ấy cái này nó hơi hơi ngọt quá với cả nó không nó không đậm cái vị lẩu thái cho lắm ấy ừ. nhưng mà ăn cũng khá là ok cái khoai tây thì lúc đầu em nhìn em, em nghĩ là nó sẽ hơi bị cứng cứng ấy nhưng mà không ăn vào nó mềm xong kiểu nó tan luôn ấy nó rất là ngon em rất thích ăn nấm bình thường ăn lẩu em chỉ toàn ăn lẩu kim chân thôi chị thích cá lẩu thực ra đây xem thấy đâu cái ván đậu này nó không phải là cái ván đậu bình thường sao đâu em thấy nó hơi khác so với cái ván đậu mà mình ăn ở nhà có là thịt bò nữa nhưng mà bình thường mọi người sẽ rất là thích ăn cái thịt bò này nhưng mình à, được không ăn cái gì ngon này vì trường nhiều mỡ quá em không ăn được mỡ chị ạ chúng chú cắt một tí mỡ rồi em không ăn được ấy đi ăn lẩu ấy mà bạn này chị ăn hết bạn này chị ăn hết mình thì không ăn được trời ạ hãy thử cái viên chả cá này em thấy mọi người review rất là nhiều là kiểu chả cá ở Haya rất là ngon ấy Ừ, có phô mai à? Ở trong này có phô mai ừ. ngậy để béo vì mùi còn ăn thịt đây là cá cá rất là mềm nhưng mà kiểu cái kiểu nấu nấu thái đây mà chua như này nhá uống rượu tỉnh mà <laughs> em uống rượu nó sẽ tỉnh bạn nó dùng kiểu dài rượu không? Cái này nó không đủ chua cho lắm nên nó nó bị hơi ngọt ngọt đấy, nó không đủ nó bị chua. Đó là cái gì? Cá, như là cá. Cá rất là mềm luôn đấy. Mà cảm giác nó nó tươi ấy. Ừ, ừ, trong này nó có cả cái sen này cũng khá là ngon chua hay là mộc mỹ rất là đầy đầy như mộc mỹ ui đây là gì đấy miến nếu mọi người sao to này nhìn cái chân có vẻ nó rất là dai ấy nhìn đi mình trà nhưng không nó mềm em không bây giờ bây giờ mình mình phải kiểu là nó mềm mình, quá chị mình ăn lẩu nhưng mà theo kiểu bánh tráng hiểu không lẽ anh chị mình quận bánh tráng bánh tráng miến không hiểu luôn trò gì không nghĩ ra được sáng tạo lên hai mấy tuổi đầu rồi đấy <laughs> hai mấy tuổi đầu rồi đấy bằng tuổi chị là người ta con cháu đều với con chồng con đều người đấy chị đây chị mình vẫn phải chơi phải chơi vẫn cuộn bánh chán mình tráng miếng ôi là trâu lắm tôi cũng lắm Cái này ăn nấu cả đồng miếng lắm Em thấy nó hơi nhũn Ừ Nó bị hơi nhũn Nó không còn cái độ dai dai ấy Nó giống dãi yến <laughs> cho hỏi nhá là mặc dù là chị chưa đi diễn nhiều nhưng mà có vai diễn nào là vai diễn mà chị cảm thấy ấn tượng nhất không vai diễn ấn tượng nhá gần đây thì đang rất ấn tượng với một vai <laughs> nghe có vẻ kiểu kiểu lúc mà kiểu lúc mà mình lên xét về cái vai đấy kiểu cảm giác mình khởi năng thế sao chị lại thích cái vai đấy nhưng mà nó rất là đáng yêu nó là vai ừ, hot girl một hot girl trong ờ, bộ phim mà uh, sắp tới đây mà chuẩn bị công chiếu của Luna Ôi, người bé nhỏ của anh đang nhìn tôi Muốn ăn tươi nó sống kìa kìa Tám ơi Quảng cáo cà phê mà không uống một cà phê nào là sao Nói lại đi em Ừ, nó là vai một hot girl um, gọi là một hot girl gọi là kiểu hết thời á nhưng mà lúc nào cũng kiểu phải có uh, sang chảnh ấy lúc nào phải xinh đẹp và sang chảnh đó um, một bộ phim sắp chiếu của Luna có tên là chọn anh đi ừ. nghe tiếng anh sau khi mà chị miêu tả về nhân vật thì em cảm thấy à, nhân vật cũng khá là giống chị ở ngoài đời ở ngoài đời chị cũng kiểu hơi tưng ửng như thế rồi cái nhất là cái lúc mà ăn no xong ấy là chị mình hơi bị thừa năng lượng một chút mọi người ăn nên là quay xong nghe là biết là tí nữa tao tao chỉ ngã cây với trượt ống nước thôi <laughs> em nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái kiểu vị cá chua đi vì em ừ. thấy là vị cá chua được em rất là thích mọi người ăn nó có chua hơn không <laughs> không em em cũng không biết đâu <laughs> tại em em thấy là lẩu vị cá chua này là được mọi người recommend rất là nhiều em bây giờ mỗi đứa là một đứa ok chị <laughs> chơi luôn đi ôi sao cái cái cốc này trông kiểu cay cay nhỉ em cảm giác nó hơi chị có được tay không đây là vị mala vị mala sẽ tây mala uh, mala kiểu mala ấy à <laughs> đầu ấy tức là tức là bây giờ tức là bây giờ là là là cái anh anh cái anh hải này anh <laughs> anh đi lào đúng không Trời, <laughs> đi Malai không không anh anh đi học anh đi học bếp ở ở một cái quán Malai ở bên lào ok ok vâng. ở trong này thì topping nó cũng giống như cái set lẩu đầu tiên thôi nhưng mà <laughs> cái um, set lẩu này em thấy nó hơi nhiều dầu ấy cái này ừ. cái ừ. mala em thấy hơi nhiều ừ. dầu à, hơi <laughs> thấy một chút thử cái nước lẩu này nào người bảo nước à cái dầu này nó, nó là nó là dầu điều á hay là dầu ớt hay ơ cái này là cái gì ra? Em xét uh, mala này cái lẩu này thì mình ôm là cá thật lẩu này thì mình thấy là nó thiên về vị ngọt nhiều hơn ấy nó nhiều vị ngọt hơi hơi giống cái vị lẩu thái một chút ừ. không không cay cái này cay đúng không thế ừ. cái này cay lắm cái này là ăn ăn đúng kiểu là hương vị của, của Trung Quốc luôn ấy ừ. để em thử đúng kiểu đúng kiểu hương vị của Trung Quốc luôn kiểu em em ăn cái miến um, cái cái miến cái cái hộp miến ăn liền miến trùng khánh ừ đấy thì cái vị này nó giống gì nhưng mà em chưa ăn nhưng mà <laughs> nhưng mà nó, nó dễ ăn hơn cái miến trùng khánh này ừ. cái này là trộn với cơm hả lúc đã sẽ trộn với cơm ừ. trong các set thì topping thì để nó đều với nhau hết ấy nhưng mà nó khác ừ, chắc là khác rồi nó gì khác cái bị lỏng thôi ừ. còn đâu topping nó giống nhau hết Quay nhưng mà cái cốc này nhiều mỡ là mua ấy cái cốc này cũng nhiều lắm hai cái bị lỏng nhiều nhiều mỡ không nhỉ? nhiều quay quay quay ui nhìn cái này trong trong trong thực đấy à nhưng mà nó là cái gì nãy mà. ừ <laughs> nó mặn và nó cay nó thiên về mặn ấy ừ, chị cũng muốn đổi thử em ăn thử nhưng mà nếu ăn cái vị đấy mà ăn nhiều thì sẽ bị ngấy ngấy hơn là so với ăn uh, set uh, truyền thống mà kiểu nhìn cảm giác nó đã ngấy rồi ấy nhìn nó rất là nhiều dầu luôn ấy mà trộn mắt. Ui. Ừ, cái nó mặn hơn hẳn luôn Kiểu hai cái này nó chỉ thanh thanh ngọt ngọt thanh thanh thôi nhưng mà cái này nó nó mặn mà nó cay mà không kiểu kiểu cái cái sát tế ấy. ừ. nó cay dần dần không kiểu dầu, lên dầu ớt dầu ớt cái vị nó rất là Trung Quốc luôn ấy ăn cái này nó nó kiểu nó vừa mặn xong rồi nó vừa cay xong kiểu nó còn cái kiểu cay dần dần ấy xong xong rồi nó cứ kiểu cảm giác rất là khó chịu ấy cơm ăn em nếm ở trên mạng mọi người dạy cách trộn như thế này cả cái này cơ cơm xong rồi xong ừ. một chút nước lẩu và xong trộn lên dễ thử xem đúng rồi mọi người biết cơ màu gì mọi người màu trắng wow wow bảo sao gầy như thế này thì các chị đã gầy rồi lại còn ăn uống rất là heo thì ăn cơm mà em trời ạ ăn cơm rồi mọi người ăn cơm gọi nước cho phải đẹp đúng không mọi người thì chúng ta trộn một hộp đi em chỉ có cách trộn lên thôi làm sao <laughs> trời ạ chị đừng nói công an phường anh ở đây chị ạ công an phường anh ở đây chị ạ mẹ chán nói <laughs> tiền thế này mỗi đứa một nghe em cảm giác nó hơi nhạt vị nhưng mà nó tép luôn ít gia vị mà vị nhưng mà nó tép ấy thử này ngon cực à nhưng mà cái này hình như nó cũng là con tép thật mà đúng không hay là thịt nhỉ cái gia vị này nó đậm hơn đấy em thấy là một suất 60 nghìn làm được nhiều như này thì ăn nó cũng khá là hợp lý mà kiểu no ấy no đấy mọi người ạ kiểu vỡ bụng luôn ấy thật sự no ấy cái một suất 60 nghìn này đã rất là đầy đặn rồi xong rồi thêm cái cơm ấy ăn cái này chắc chiều tối Thế ăn trong theo kiểu kiểu ăn ăn ngon quá một kiểu kiểu Thái Lan được không? Ừ, sủi mát lố Được rồi thì mình và chị Trang đã ăn thử ba set lẩu mini của Hazila và cá nhân chúng mình thì mình cảm thấy là khá hài lòng với bữa ăn ngày hôm nay mình cảm thấy là với giá 60 nghìn và một set lẩu như thế này thì ăn khá là hợp lý và cũng ngon cũng rất là ok nữa à, ờ, và nếu như mà được đặt lại một lần nữa thì mình cũng sẽ vẫn đặt chị có đặt không ạ có chứ <laughs> ngon mà đúng không à. hai chị em mình sẽ ăn với nhau cá nhân em thì em thích nhất là cái vị lẩu cà chua thì em thấy nó vẫn đam mê truyền thống thôi mọi người ạ <laughs> chị mình mình chị lẩu thái mình cà chua đó là cảm ơn chị đã đến với chương trình ngày hôm nay và em chúc chị là sẽ thành công trong tương lai và còn các bạn các bạn đã ăn thử set lẩu mini của Hanzirao chưa và các bạn thích vị nào nhất hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình biết nha